Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Hoàng quá thì chạy trốn, Nguyễn Văn Thể liệu có thoát hay không? Tại hội nghị toàn quốc về nghiên cứu quán triệt nghị quyết hội nghị Trung ương lần thứ 6 khóa 13, ông Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã nhận xét về ông Nguyễn Văn Thể như sau. Ông Nguyễn Văn Thể khi làm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải trả lời chất vấn ở Quốc hội được đánh giá là thực hiện rất tốt, nắm rất chắc, có nhiều tiến bộ Chính phủ cũng đánh giá có nhiều tiến bộ trong việc thực hiện công việc, nhưng ông thể nói rằng làm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải hơn một nhiệm kỳ rồi, công việc rất nặng nề. Cho nên có thể có người khác sẽ làm việc tốt hơn, nên mong Bộ Chính trị bố trí lại công việc cho phù hợp. Tôi thấy tinh thần đó là rất hay, ông nói. Đây là hình ảnh ông Võ Văn Thưởng cho biết ông Nguyễn Văn Thể xin tự rút. Như vậy là ông Nguyễn Văn Thể đã xin từ chức chứ không phải bị phế chuất. Ông Võ Văn Thưởng đã đem hành động này của ông Thể ra khen trước đảng như muốn lấy đó làm tấm gương để các quan chức tự nguyện từ chức. Tuy nhiên, theo đánh giá của giới am hiểu, thì đằng sau hành động đáng khen này của Nguyễn Văn Thể là hình thức tháo chạy. Thà rút lui sớm vài tháng để không bị ông Tổng Bí Thư quăng vào lò, còn hơn là cố bám ghế thêm vài tháng nữa, để rồi nhận hậu quả nặng nề như ông Nguyễn Thanh Long và Chu Ngọc Anh. Ở chế độ này ai cũng tham quyền cố vị mà chính ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng là bám ghế dài nhất. Có người dù biết là bám ghế sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng nhưng vẫn cố tình níu kéo. Ông Trần Đại Quang, ông Nguyễn Bá Thanh và Lê Văn Thành mới đây là một ví dụ. Việc ông Nguyễn Văn Thể tự nguyện rút lui là cách muốn được hưởng sự khoan hồng của ông Tổng Bí Thư. Vào ngày 29 tháng 12 năm 2022, báo chí trong nước đồng loạt cho biết đã phát hiện hàng loạt vi phạm tại Bộ Giao thông Vận tải khi triển khai các dự án giao thông. Ông Lê Sĩ Bảy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đã ký thông báo kết luận thanh tra về việc thực hiện một số dự án sử dụng trái phiếu của chính phủ còn dư tại các dự án nâng cấp cải tạo quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh giai đoạn qua Tây Nguyên. Đây là hình ảnh hàng loạt sai phạm của Bộ Giao thông Vận tải đã bị khui ra. Kết luận cho biết tại 7 dự án, thanh tra chính phủ đã phát hiện nhiều khuyết điểm vi phạm. Trong đó Bộ Giao thông Vận tải đã giao cho Sở Giao thông Vận tải các tỉnh làm chủ đầu tư 19 dự án nhưng chưa làm rõ năng lực của các ban quản lý dự án thuộc bộ, năng lực quản lý của các cơ sở giao thông vận tải ở các tỉnh trước khi giao nhiệm vụ theo đúng quy định. Ngoài ra, dự án thành phần đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối giữa cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình với quốc lộ 1A giai đoạn 2, chủ đầu tư đã ký kết hợp đồng xây dựng với nhà thầu bằng hình thức bù trừ giá trực tiếp không đúng quy định. Thanh tra còn chỉ ra hàng loạt sai phạm ở nhiều dự án khác giải rác khắp nơi như dự án đầu tư xây dựng cầu cửa hội bắc qua sông Lam, dự án xây dựng cầu đường, hai đầu cầu Đắk La và vuốt núi các đường hiện tự hữu thuộc dự án tuyến tránh thành phố Con Tum. Dự án tuyến tránh thành phố Con Tum rồi dự án tuyến đường nối giữa cao tốc cầu rẽ với quốc lộ 1A, rồi dự án đường Hồ Chí Minh đoạn 5 căn đất mũi. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Thể, cựu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải của Việt Nam. Có thể nói, nhiều năm qua, rất nhiều dự án BOT sai quy định hoành hành trên cả nước. Đã nhiều người dân phải đối mặt với việc ngồi tù, cho đến khi lò đã bén các ghế của Phó Thủ tướng thì Nguyễn Văn Thể mới chịu buồn với hàng loạt sai phạm rất nghiêm trọng của Bộ Giao thông Vận tải như thanh tra chính phủ vừa nêu trên, thì đấy là bằng chứng cho thấy sự yếu kém rõ ràng của ông cựu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể. Mới đây, ông Phạm Bình Minh bị loại ra khỏi Bộ Chính trị và Trung ương Đảng và ông Vũ Đức Đam thì bị loại khỏi Trung ương Đảng. Trong khi đó, Nguyễn Văn Thể thì vẫn giữ chức Ủy viên Trung ương Đảng. Điều đó cho thấy ông Thể đã đi trước một bước tự nguyện rút lui để không bị ông Nguyễn Phú Trọng xuống tay mạnh hơn. Tuy nhiên,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 những con người tài giỏi có tham vọng quyền lực ẩn mình gây dựng sức mạnh rồi sau đó vùng dậy chấp thời cơ tạo yếu tố bất ngờ. Vùng đất ngoa hổ Tàng Long và vùng đất tiềm ẩn rất nhiều đối thủ mạnh ẩn mình mà không ai ngờ tới. Ông Trần Lưu Quang là một nhân vật đi lên nhanh đến bất ngờ. Điều đang nói lý lịch của ông Trần Lưu Quang không được rõ ràng. Tương tự như ông lý lịch ông Võ Văn Thưởng hay bà Nguyễn Thị Kim Ngân, mà trong chế độ này lý lịch không tốt thì sẽ bị loại từ vòng gửi xe, chứ không phải leo lên đến chức bí thư một thành phố trực thuộc Trung ương như thành phố Hải Phòng. Đây là hình ảnh ông Trần Lưu Quang, bí thư thành ủy Hải Phòng. Vào ngày 27 tháng 2 năm 2019 khi đó, Bộ Chính trị đã điều động ông Trần Lưu Quang làm bí thư tỉnh Tây Ninh về thành phố Hồ Chí Minh giữ chức phó bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thay cho ông Tất Thành Cang. Lệnh điều động này là một bất ngờ bởi phải những hạt giống đỏ thì mới được giao cho chiếc ghế Phó Bí thư thường trực Thành phố Hồ Chí Minh. Vị trí này thường là nhân sự được dự trù cho cơ cấu vào Bộ Chính trị về sau. Khi ông Trần Lưu Quang về Thành phố Hồ Chí Minh thì xã hội mới chú ý tới ông này bởi trước đó ông Trần Lưu Quang rất im lặng. Ông Võ Văn Thưởng từng làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và hiện nay là Thường trực Ban Bí thư. Còn ông Phan Văn Mãi đang giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành phố Hồ Chí Minh, cám Phan Văn Mãi và ông Trần Lưu Quang đều là hạt nhân giống tốt nếu không bị phát hiện ra sai phạm gì lớn thì khả năng sẽ tiến xa hơn nữa. Vào ngày 4 tháng 5 năm 2021, ông Trần Lưu Quang được chuyển ra Hải Phòng giữ chức Bí thư Thành ủy thay ông Lê Văn Thành, được bầu làm Phó Thủ tướng của Chính phủ. Sự thay thế này cho thấy có thể ông Trần Lưu Quang đang chuẩn bị để bước vào Trung ương. Tuy nhiên, khả năng ông Trần Lưu Quang sẽ giữ chức vụ nào đó dành cho Ủy viên Trung ương Đảng như ông Lê Văn Thành đã được phân công, chỉ ít ai nghĩ ông có thể ngồi vào chiếc ghế dành cho Ủy viên Bộ Chính trị. Đây là hình ảnh một công văn đã được báo Tiếng Dân đưa ra. Mới đây, trên mạng xã hội đã xuất hiện công văn của Đảng đoàn Quốc hội. Công văn này xác nhận rằng Đảng đoàn Quốc hội có công văn số 393 của Ban Tổ chức Trung ương đề nghị ông Trần Lưu Quang, hiện là Bí thư Thành ủy thành phố Hải Phòng, giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ. Theo thông tin chưa tính chức thì ông Trần Lưu Quang sẽ thay vị trí ông Phạm Bình Minh làm Phó Thủ tướng Thường trực. Ngoài ra còn có tin rằng ông Trần Hồng Hà là Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường sẽ thay thế chức của ông Vũ Đức Đam. Thông tin này vẫn đang được chờ để kiểm chứng. Điều khó hiểu là ông Trần Lưu Quang đang là ủy viên Trung ương Đảng lại được phân công ở vị trí dành cho ủy viên Bộ Chính trị. Thường trường hợp này tương tự như trường hợp của ông Nguyễn Trọng Nghĩa. Ông Nghĩa là ủy viên Trung ương Đảng nhưng được phân công làm trưởng ban tuyên giáo Trung ương. Đây cũng là một vị trí đáng lẽ dành cho ủy viên Bộ Chính trị vì ban tuyên giáo thì rất quan trọng với Đảng Cộng sản Việt Nam, nó mang tính chất tuyên truyền. Đây là hình ảnh Nguyễn Hòa Bình đang là ủy viên Bộ Chính trị nhưng đứng ngoài mầm cỗ của Bộ Chính trị. Trong khi đó, ông Nguyễn Hòa Bình đang là ủy viên Bộ Chính trị nhưng lại nắm chiếc ghế tránh án Tòa Nhân dân tối cao, vị trí dành cho ủy viên Trung ương Đảng mà thôi. Như vậy, ông Trần Lưu Quang đang là ủy viên Trung ương Đảng mà đánh bại cả một ủy viên Bộ Chính trị. Nếu ông Quang được Quốc hội bầu vào ngày 5 tháng 1 năm 2021 tới đây. Câu hỏi đặt ra là ông Trần Lưu Quang là ai? Ông là con của đồng chí nào đây? Một người có khúc khác không phải là con cái quan chức to thì không thể có con đường hoặc quan lộ như thế được. Có thể nói ông Trần Lưu Quang đang là một ẩn số, khó có lời giải. Kỳ họp Hội nghị Trung ương đã kết thúc, nhiều thông tin vẫn đang bị đảng giấu kín trước dần. Tuy nhiên, tin vỉa hè thì tỏ ra có vẻ biết nhiều hơn,